Mến chào tất cả quý thầy cô. Thì hôm trước á, tôi có làm một cái clip để chia sẻ với thầy cô một cái tiện ích dùng để gõ công thức toán học ở trên Google Form. Thì uh, cái clip hôm trước á, thì tôi giới thiệu một cái tiện ích có tên là Equation. Thì tiện ích này á, thì nó có một cái nhược điểm đó là nó có cái hạn dùng. Và nó cho chúng ta dùng thử và nó bắt chúng ta đăng ký để trả tiền. Hôm nay á, thì tôi xin chia sẻ với thầy cô một cái tiện ích khác nó cũng có chức năng gõ toán học công thức toán học nhưng mà nó cho chúng ta xài miễn phí à, không bắt chúng ta phải trả tiền hoặc là cho chúng ta dùng thử gì hết à, chúng ta có thể xài miễn phí mãi mãi nha rồi đầu tiên đó thì quý thầy cô sẽ vào tài khoản Google của mình tiếp đến thì chúng ta nháy vào cái nút chín chấm này à, chúng ta sẽ kéo xuống chúng ta tìm mà Google biểu mẫu à, đây Google biểu mẫu đây có một số phiên bản tiếng Anh đó thì máy của quý thầy cô để là chỗ này là form à, Google Form rồi tôi chọn một cái biểu mẫu rồi tôi sẽ chọn một cái biểu mẫu mới nha rồi đến đây thì cần thêm một cái tiện ích cài thêm cái tiện ích thầy cô sẽ nhấn tiếp nút lệnh ba chấm thì cô chọn tiền ít bổ sung rồi thì cô để ý một cái tiện ích có tên là Hypatia React chúng ta chọn vào nó chúng ta bấm cài đặt chúng ta bấm tiếp tục rồi chúng ta đợi trong giây lát ha rồi ờ, đối với tiện ích này nó bắt chúng ta xác thực bằng tài khoản Google có nghĩa là chúng ta cài vào tài khoản Google nào thì chúng ta sử dụng cái tài khoản Google đó ở đây tôi có một cái tài khoản Google cho nên tôi sẽ cài vào có thể một số máy tính của quý thầy cô không có lưu mật khẩu tài khoản Google đó thì nó bắt chúng ta sẽ gõ mật khẩu thì lúc này chúng ta sẽ gõ mật khẩu tài khoản Google tài khoản mail của chúng ta đó còn à, máy mà chúng ta đã lưu rồi thì chúng ta không cần phải gõ nó cho vào trực tiếp luôn máy của tôi nó hơi chậm chúng ta đợi rồi đến đây thì quý thầy cô sẽ kéo xuống à chúng ta bấm vào cho phép rồi chúng ta sẽ bấm chữ xong rồi ở đây chúng ta thấy khi cài đặt xong rồi thì nó có cái chữ gửi cài đặt nha chúng ta sẽ thoát cái màn hình này chúng ta ấn vào cái nút ít ở trên cái màn hình nhỏ này rồi lúc này tôi sẽ tiến hành bây giờ tôi sẽ chọn một cái à, một cái cái à, cái câu hỏi môn toán ví dụ như tôi kêu là tính à, tôi cần chèn cái công thức toán học à, căn bậc 2 của số máy đó à, tôi sẽ dùng như thế này tôi sẽ bấm vào cái tiện ích bổ sung à, cái hình mảnh ghép ha chọn là Hypatia rồi ở đây thì chúng ta có hai cái mục để chọn một là insert insert uh, edit mark hai là mini editor có nghĩa là mini editor này có nghĩa là nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ nhỏ bên đây luôn thì chúng ta thao tác luôn còn chúng ta chọn cái lệnh này á, thì mỗi lần thao tác đó thì xong đó thì nó sẽ đóng lại cũng giống như chúng ta chèn mắt thai ở trong quạt vậy đó rồi bây giờ tôi sẽ chọn cái mục mini editor rồi ở đây nó quảng cáo nó chào mừng gì gì chúng ta đó ha chúng ta bấm continue Rồi, như vậy thì lúc này nó sẽ hiện phía bên phải của chúng ta một cái cửa sổ nhỏ nhỏ ha. Đây chính là cái cửa sổ để chúng ta soạn thảo. Rồi, bây giờ tôi sẽ soạn thảo. Bây giờ tôi cần tính là căn của một cộng căn hai À, 1 cộng căn hai Rồi, tất cả lý thừa cái thứ hai đi ha rồi sau khi tôi chọn này xong rồi tôi sẽ bấm là re link rồi nó sẽ báo là, là cái link của cái công thức này nó được lưu trữ rồi tôi sẽ chèn vào ở đây tôi sẽ bấm cái biểu tượng chèn hình tôi sẽ chọn là theo URL nháy chuột vào đây ấn Ctrl V như vậy Ctrl V này á, có nghĩa là chúng ta sẽ dán cái đường link của cái công thức chúng ta đã soạn đó lúc hồi lúc mà chúng ta bấm re link bên này nghĩa là nó đã copy link rồi đến đây chúng ta bấm control đè control và phím chữ V thì nó sẽ dán cái đường link vào đây nó sẽ nhận được cái công thức rồi chúng ta sẽ chèn hình ảnh này rồi đến đây thì tôi sẽ được cái đề rồi chúng ta sẽ chọn thôi rồi ở đây thì ta có ba chấm thì chúng ta có thể điều chỉnh cái khung nhìn căn trái căn giữa căn phải vân vân và chúng ta có thể thay đổi rồi ở đây đáp án thứ nhất là mình có thể ờ, để kết quả à, đáp án thứ nhất là một cộng căn 2 chẳng hạn vậy à, 1 cộng căn 2 thì mình có thể chèn vào đây mình có thể một gõ một cộng ừ, căn 2 vì realign rồi sau đó chèn vào đáp án chúng ta vẫn chọn theo URL nháy chuột vào ấn Ctrl V à vậy là nãy giờ tôi chưa có copy được rồi tôi tắt cái này đi rồi ấn tự động copy nha rồi tôi ấn lại một cộng trang 2 rồi realign à. rồi xong chèn vào thu cái này xuống nha chúng ta có thể bấm nút dấu trừ này để thu xuống chèn vào đáp án chọn theo URL nháy chuột đè Ctrl ấn phím V rồi đây chính là đáp án của chúng ta chèn hình ảnh rồi như vậy đây là đáp án A à, đáp án A là 1 cộng năng 2 à, đáp án B B là cái gì đó chúng ta cũng có thể chèn vào đây à, tương tự như vậy CD vân vân như vậy ta sẽ được bốn đáp bốn đáp án cho cái câu hỏi này thì tương tự như vậy thì đối với các cái câu hỏi khác thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy nha như vậy thì ờ, phần này nó giúp cho chúng ta soạn công thức toán học ở trên Google Form